tha ân tình tổ tiên xưa đã sản sinh sinh ra con cháu lập gia đình nơi đây tổ tiên tâm phúc cao châu dựng ờ, xây xóm làng phúc hồng rồi lại giỏi giang cho nên dòng dõi ngày càng lớn đông tiên tiên ờ, tổ phúc hồng đào kênh đưa nước dòng ờ, sông về nhà tổ tiên tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy dân dân để cho con cháu vinh thần nối dòng tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui cháu con nay sống ngọt bùi cháu con nay được đầy lui nỗi sầu cháu con tình nghĩa khắc sâu nay về đoàn kết cúi đầu dâng hương cháu con ơn nhớ tông đường nhớ ơn dòng tộc họ đương xóm làng cháu con dâng lễ hoa nhang dâng lời cung kính dịu dàng từ tôn cháu con kính lễ vong hồn tại nơi thờ xóm thôn kiến tổ họ ta con nhi mời cụ kỵ ông bà hiền linh về đây với đại gia đình cháu con các cụ sàn sinh sinh thành xin các cụ ở trời xanh Trưng lòng con cháu hiền lành nết na trưng tâm Trai gái trẻ già vui cùng dấu rể Đừng ra đạp đề trai gái trẻ già vui cùng dâu rể đừng ra đáp đền độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe vững bền tương lai độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe vững bền tương nở anh xanh ngọt nước cỏ mùa sông sâu người ta sinh trường mời là tiên tổ ân sâu gió dài cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ tiên canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn trăm mi họ gian lao như cầu bách bách điều quy sao trăm mơ khe ngàn suối dồn đi vào một sông sông công đức tụ tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ cầu âm quỷ hiên xưa ngọt mà công gốc cơ đồ vững sao đời đời hương khói cửa họ ta dòng dõi chấm anh ngày nay nước tiếng hương dành à. ngày nay nức tiếng thơm danh ơn hai vun sưởi cho cành nở hoa đức giang gọi sơn ni hà tầm tu đức giang thần vô chủ bao na lúc tiền sáng dọi lòng ta ơn đi dòng xưa mẹ công cha ai tài lòng ta ơn như dòng xưa mẹ công cha ai tài thuyền gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày nhờ ơn có tổ cây cỏ cành cỏ cành tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bể sâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai trăm năm một cuộc bè dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai chim không tổ như nhà không mái nhớ tổ tiên ruột dối từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền ra tân hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phủ chơi miền giao lâm xứ sở dọc trăm hoàn cơ mộ tu hương u buồn hiếu cách dương khoan tàu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng dẫu muôn đời rừng mưa ra thảo hương hoa đào kinh lễ dâng lên này trời tây trúc tỏa sen chỉ xin chắc giang về biển dương gian chắc giang về miền dương gian thăm con cháu thăm nhi làng xóm cũ thăm phố phường dòng nghề họ gần xa nơi ăn trốn ở trong nhà khi thời phù hộ khi đã mừng vui giấc mộng chiêm biết người hiền hiện viết thư nhang khấn nguyện tại sao có công ở tại lòng ta không nghi mà cũng nghi có ấy là phép thân dục bao lần tụ tán nước bể đông nghi với cạn ai hay có thì có tự mảy may không ngờ thì là thế gian bạc chảy tiền dòng cũng hết thoát đi rồi con biết chi đâu muốn sang ta phải bắt cầu muốn ăn như quả ngọt bao nhau vun trồng quả ngọt bào nhau vun trồng nay hóa phật kỳ công ơn đức tâm lòng thành lễ bạc kính dâng giải bày mấy khúc ca văn vui xin tiên tổ lại lâm đồ chỉ con gái bày mấy khúc ca văn vui xin tiên tổ lại lâm đồ chỉ câu bách điều quý sao trăm khe ngàn suối dồn vào một sông ơn tổ tiên vun trong công đức tụ tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ cầu âm quỷ hiên xưa ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao mà không gốc cửa đổ vững sao nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta dòng dõi chấm anh ngày nay nước tiếng hương dành ngày nay nức tiếng thương danh ơn hai vun sợi cho cành nở hoa sáng gọi sơn ni hà tầm tu đức giảng thần vũ trụ bao na lúc tiền sáng dọi lòng ta ơn ni dòng xưa mẹ công cha ai thành lòng ta ơn như dòng xưa mẹ công cha ai tay thuyền gặp bên nhờ tay người lại ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bạch tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây có cành thành tổ cao dây nhờ ơn có tổ như cây có cành tuy không được trường ờ, sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bề sâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai trăm năm một cuộc bè dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai không tổ như nhà không mái nhớ tổ tiên ruột dối từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền gia tân hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phủ chơi miền giang tân nở lâm xứ sở dọc trăm hoàn cơ mộ tu hương u buồn hiếu cách dương hoàn tàu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng dẫu muôn đời rừng mưa ra thảo hương hoa đào kinh lễ dâng lên này trời cây trúc tỏa sen chỉ xin chắc giang về biển dương gian chắc giang về miền dương gian thăm con cháu thăm nhi làng xóm cũ thăm phố phường dòng nghề họ gần xa nơi ăn trốn ở trong nhà khi thời phù hộ khi đã mừng buồn giấc mộng chiêm biết là người hiền hiện viết thư nhang khấn nguyện tại sao có công ở tại lòng ta không nghi mà cũng nghi có ấy là phép thân